Xin chào các bạn đã đến với khoa học lập trình phong ngành với này React.js cơ bản dành cho người mới bắt đầu. Thì bữa nay là buổi 14 thì bữa nay tôi sẽ đi giới thiệu cho các bạn về cái khái niệm tây ở trong React. Như ở bữa trước thì à, là buổi 13 thì tôi có giới thiệu cho các bạn về cái khái niệm drop. Thì ở bữa trước thì là buổi 13 à, thì tôi có giới thiệu cho các bạn về cách mà sử dụng drop và cái khái niệm drop là gì. Thì drop thì nó có có tính chất là của nó là read only thì các bạn có thể đọc về cái tính chất read only của nó ở đây thì uh, như ở đây thì nó có giải thích là khi các bạn khai báo một cái component như là function hoặc class component thì các bạn ờ, không bao giờ có thể chỉnh sửa được uh, chính cái drop của cái component đó tuy nhiên thì ở trong một cái ứng dụng thực tế thì cái data nó là dynamic là động và nó có thể thay đổi qua thời gian thì vì thế thì uh, thằng React nó mới ra được cái khái niệm gọi là tây thì tay này nó sẽ cho phép các là thay đổi cái đầu ra hay là thay đổi các dữ liệu ờ, qua thời gian trong cái ờ, phản hồi này các ờ, hành động tương tác của người dùng hoặc là các hành động phản hồi lại cái, cái network vân vân thì bữa nay thì là buổi 14 thì tôi sẽ đi tìm hiểu giới thiệu cho bạn về khái niệm tay các bạn có thể vô cái mục doc vô mục main concept rồi vô mục tay tây and cycle này và các đọc tìm hiểu về tay tuy nhiên thì uh, thằng React nó, ra một cái tài liệu mới thì các bạn phải vô cái link ờ, ở đây để tìm hiểu về cái thằng Tây này thì ở đây nó có giải thích uh, Tây là một cái uh, bộ nhớ của cái component thì uh, các component thì thường nó sẽ cần phải thay đổi uh, cái, uh, cái cái cái dữ liệu ở trên cái màn hình uh, khi mà nó tương tác ví dụ như khi mà nhập dữ liệu này hoặc là khi nick cái bút tần nét trên một cái image carousel này thì nó cần phải thay đổi cái hình để nó hiển thị này hoặc là khi người dùng nick vào cái mức button uh, mua sản phẩm thì nó cần phải à, đặt một cái sản phẩm ở trong giỏ hàng này đó thì cái command này nó cần phải ghi nhớ các thứ như là à, cái giá trị input hiện tại này rồi cái hình ảnh hiện tại rồi cái cái giỏ hàng hiện tại vân vân thì trong React thì những cái kiểu mà bộ nhớ mà lưu trữ cho cái xác định cho cái thành phần của này của con component thì nó được gọi là tây đó thì các bạn có thể đọc về cái khái niệm mà giải thích về tây ở đây vừa nãy thì tôi đã giải thích cho các bạn à, tây là gì rồi bây giờ tôi sẽ tóm tắt lại à, tây là gì thì tây là nó một cái bộ nhớ của một cái con component hay là nó là một loại bộ nhớ của một cái con component xác định nào đó thì à, cái đằng tây này nó sẽ cho phép uh, các component này à, thay đổi cái cái ờ, dữ liệu đầu ra qua thời gian à, trong cái ờ, phản hồi này với lại cái ờ, hành động tương tác của người dùng hoặc là cái phản hồi về network vân vân rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu về à, tại sao chúng ta cần phải sử dụng tay. thì các bạn sẽ đọc đến cái mục uh, when a regular variable is enough enough thì ở đây nó có giới thiệu thì ở đây này nó có một cái cộng đàn mà nó sẽ render ra một cái email uh, gọi là điêu khắc thì khi mà nick net button á, thì uh, nó sẽ sâu ra cái hình uh, đồ họa tiếp theo hình uh, điêu khắc tiếp theo bằng cái việc mà thay đổi cái index từ 1 sang 2 và tiếp tục để thay đổi cái index sang các uh, phần tử tiếp theo tuy nhiên thì ở đây thì nó không có work này đó thì các bạn có thể đọc về cái ví dụ code về cái ví dụ ở đây ở đây thì nó có hàm mà handle list này và cái bút tần nó bút tần net này handle list này thì cái handle, handle này thì các bạn thấy cái logic của nó ở đây này thì khi mà click thì cái index nó sẽ bằng cái ờ, index cộng một đó. ở đây là có cái index khởi tạo giá trị ban đầu là không này rồi sau đó khi click thì cái logic của nó là cái index sẽ tăng dần lên tăng dần lên đó và khi click lên thì nó sẽ lấy ra được cái hình uh, điêu khắc theo cái cái index truyền vào đó theo cái logic của nó là ở đây là vậy đó và cái email thì nó sẽ à, update lại theo cái cái à, cái giá trị truyền vào ở đây đó, kênh điều khắc nó sẽ ở đây tuy nhiên thì khi các bạn là nick vào cái uh, button net demo bên này thì các bạn thấy là nó không có cái gì thay đổi hết đó thì ở đây nó có giải thích nè thì cái uh, hàm xử lý sự kiện hydraulic thì nó đang update một cái uh, biến local là biến index nhưng mà nó đang bị uh, có hai thứ đang uh, chặn cái việc thay đổi uh, cái việc mà chúng ta xem thấy ở trên kết quả trên màn hình thì cái cái nó giải thích là cái biến local này thứ nhất là nó không có worksheet tức là nó không có đảm bảo giữa các lượt render và khi cái React render có một lần ở lần thứ hai thì nó sẽ render lại từ đầu và nó sẽ không xem xét bất kỳ cái thay đổi nào từ cái biến local ờ, rồi cái giải thích thứ hai của nó là khi mà thay đổi các biến local này nó sẽ không trigger lại cái việc render ờ, render lại cái component thì React nó không ờ, không thực sự cần render lại component lần nữa với lại cái new data thì để để xử lý cái cái trường hợp uh, cái issue ở trên này thì uh, nó có giải thích là các bạn cần phải retain the data between render tức là chúng ta cần phải uh, Ờ, quản lý duy trì được cái dữ liệu giữa các nền render này rồi theo là chúng ta sẽ cần phải ờ, trigger lại cái thằng React để nó render lại cái component với lại new data này hay là gọi gọi là rendering này để xử lý được cái cái issue này thì uh, chúng ta sẽ sử dụng cái hàm mà tay hook thì uh, cái hàm tay hook này thì nó là một cái biến dùng để mà duy trì quản lý dữ liệu giữa các nền render này rồi cái à, thành phần à, thứ hai của cái thằng diêu tay hook này là à, nó là một cái setter function để mà update lại cái cái biến tay và sau đó thì nó sẽ trigger lại cái thằng React để render lại cái component lần nữa rồi nó có hướng dẫn các bạn cách sử dụng của thằng diêu tay này thì cái cái diêu tay này nó là cái uh, React hook function đó, thì nó là thành phần trong cái React hook thì uh, cái buổi về React hook thì là cái buổi 16 thì tôi sẽ đi giải thích cho các bạn về chi tiết hơn về cái hàng định khúc này. Ở đây thì nó có cách à, hướng dẫn cho chúng ta cách sử dụng vế đằng tay này. Thì chúng ta sẽ sử dụng một cái biến tay à, bằng cách là sử dụng cái thằng diêu tay này. Đó, thì trong cái file của chúng ta chúng ta sẽ import cái thằng diêu tay từ cái thằng định ăn như vậy. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái cái à, update lại cái code của chúng ta bằng cách là sử dụng cái hàm diêu tay như vậy. đó chúng ta sẽ khai báo một cái biến dạng à, một cái array như vậy và bên trong là cái biến của chúng ta in là index này rồi theo thì chúng ta sẽ set index tức là chúng ta sử dụng cái set index này để mà set lại cái value đó. thì cái cái cấu trúc của cái array này thì nó là cái cấu trúc của một cái à, dạng à, array destructuring thì các bạn nào muốn tìm hiểu về cái cú pháp uh, array destructuring này thì các bạn có thể tham tham khảo cái khóa học lập trình Java chuyên sâu của tôi ở đây đó rồi theo quay lại cái phần ờ, sử dụng tay thì ở đây nó có cái ờ, demo về cái sử dụng cái cái cái thằng diêu ờ, tay này đó thì các bạn thấy nó nó nó có import cái thằng diêu tay từ thằng React như vậy rồi tiếp theo thì nó có cái khai báo một cái biến dạng dạng array như vậy đó và sử dụng thằng diêu tay và nó chuyển cho không để mà xét cái giá trị uh, init cho cái thằng cái biến index này đó rồi theo là ở trong cái button thì có cái hàm handle à, handle này đó thì nó sẽ gọi cái hàm à, set index đây set index đây để nó set lại cái giá trị cho cái thằng index này lại đó rồi tiếp theo là cái hình à, hình điêu khắc này thì nó sẽ bằng truyền vô là bằng cái index truyền vào này và nó sẽ khi mà chúng ta nick handle nick khi chúng ta nick thì nó sẽ update lại cái index thì dẫn đến là cái hình rồi cái uh, title cái hình rồi cái description nó sẽ thay đổi theo ví dụ như các bạn phải nick vô cái đó các bạn vô nick net thì nó sẽ thay đổi theo này đó thì bây giờ chẳng hạn như là tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn tạo ra một cái ờ, function này đi tôi sẽ demo cho các bạn luôn như trong ờ, cái folder command này thì tôi sẽ tạo ra một cái file gallery ờ, .cs đi rồi theo tôi sẽ có cái rsfp rồi theo tôi sẽ tạo ra một cái file là data.js đi cái data trong JH thì nó ở đây này tôi sẽ copy hết cái, cái, cái data nó đây qua tôi tính câu say này rồi theo tôi quay lại cái file app.js này rồi theo thì tôi sẽ copy cái code ở cái chỗ editor này qua này rồi tiếp theo thì ờ, tôi sẽ đi khai báo cái cái cái ờ, cái thầy của tôi đó, thì tôi sẽ có cái biến con index này bằng cái diêu tay này tôi sẽ copy cái dòng này qua này là tôi sẽ import cái diêu tay này rồi này Đó, thì nó sẽ import cái hàm diêu tay của nó React rồi như vậy và tôi sẽ gán cho giá trị default cho nó không như vậy rồi tiếp theo là cái hàm handle link thì đây là cái hàm handle này bạn theo tôi copy luôn cái biến uh, à, control này đó khi các bạn uh, gọi cái hàm uh, à, handonic này ở trong cái button onic thì uh, button thì tôi có cái uh, sự kiện là onic này bằng cái hàm handonic ở trên này thì khi gọi hàm handle index này thì là chúng ta sẽ gọi cái hàm set index và chúng ta sẽ update lại cái value cho cái biến index này là chúng ta sẽ tăng lên một này đó cái chỗ này tôi sẽ cần phải import à, cái control list này tôi sẽ import từ cái file data.js này tôi sẽ copy chỗ này qua này đó thì chúng ta sẽ đây chúng ta sẽ có cái biến là capture thì nó sẽ bằng cái capture list và truyền cho cái index hiện tại này đó và khi mà cái cái cái cái này nó cái index này thay đổi thì cái capture này nó sẽ thay đổi theo và cái uh, mấy cái giá trị như là cái uh, name rồi cái tên của cái nghệ sĩ rồi cái uh, cái index nó sẽ thay đổi này rồi cái email rồi mấy cái tiếp description nó sẽ thay đổi theo này rồi cái cho say này rồi theo thì cái canary này tôi sẽ đi uh, gọi nó ở trong cái thằng uh, à, index.js này thì tôi sẽ đi gọi cái component này tôi sẽ comment cái chỗ này lại này rồi tôi go say này rồi giờ tôi sẽ mở cái terminal lên và tôi sẽ rồi tiếp theo tôi sẽ chạy đầu z của tôi lên do lên này thì chỗ này tôi đang đứng ở cái folder source thì tôi sẽ cd cho cái folder đồ z của tôi này để một folder z rồi tôi sẽ có lệnh là gen tạt để tạt cái đồ z của tôi lên thì cái cái ờ, z của tôi nó nó nó sâu lên mà nó tôi chưa thấy nó sâu lên cái gì tôi kiểm tra lại xem thì nó báo là cái gallery not defined tôi cần phải import nó rồi tôi sẽ copy chỗ này xuống đi tôi sẽ import cái uh, ờ, gallery từ cái cái component đặt. tôi sẽ import nó rồi như vậy à, từ cái gallery chỗ này tên là gallery Đó, tôi thích cho say này rồi theo tôi nên trình duyệt này tôi sẽ refresh lại này đó thì các bạn thấy cái hình của nó sau đây như vậy và tôi click cho net này đó thì nó chuyển vào một cái hình khác này tôi click vô net này đó thì nó cũng chuyển vào cái hình khác này đó thì đây là một cái ờ, demo về cách sử dụng về thằng tây ở trong thằng React ngoài ra thì ở đây nó có giải thích thêm ờ, một số cái khái niệm khác như là hook này đó thì hook là một cái phần function đặc biệt uh, mà nó chỉ có ở trong cái thằng React thôi thì cái khái niệm hook này tôi sẽ giải thích uh, chi tiết hơn cho các bạn ở các uh, cái buổi tiếp theo là cái buổi uh, thì ở cái buổi 16 á, thì tôi sẽ giải thích chi tiết hơn cho các bạn về cái thằng React hook ở trong React này rồi đây thì nó có giải thích các bạn về nếu mà các bạn muốn một cái component mà có nhiều cái tay sử dụng có nhiều cái biến tay ấy, thì các bạn có thể tham khảo thêm cho về cách sử dụng của nó ở đây này đó thì tay thì nó có cái tính chất là uh, riêng tư và bị bị cô lập thì tay nó là cái uh, biến local ở trong một cái component ở trên uh, màn hình thì nó cách khác nếu mà các bạn uh, render uh, cùng một cái component hai lần thì uh, mỗi mỗi cái copy thì nó sẽ hoàn toàn có một cái ờ, trạng thái ờ, bị cô lập và khi các bạn thay đổi ở ờ, à, một cái command thì nó sẽ không ảnh hưởng đến cái command còn lại thì ví dụ như ở đây này đó ví dụ như tôi nick cho cái net ở cái command này đó thì các bạn thấy cái data bên command này thay đổi nhưng mà cái command bên cạnh này thì nó cũng là command tương tự nhưng mà nó không có thay đổi này rồi nick net tiếp này đó thì cái data của nó không bị thay đổi tại vì cái tính chất của tây nó là isolate and private tức là nó là riêng tư và cô lập tức là nó chỉ có tồn tại ở trên một cái component thôi chứ nó không tồn tại trên các component khác Đó, thì bây giờ tôi xin tóm tắt lại à, về cái thằng tay. thì tay là nó một cái kiểu bộ nhớ của cái thằng một cái component trong React thì chúng ta sẽ sử dụng một cái biến tay khi mà một cái component nó cần à, ghi nhớ lại một vài cái thông tin giữa các lần render các biến tay này thì chúng ta có thể sử dụng bằng cách là khai báo với lại thằng du à, tay húc đó rồi à, cái tay thì nó có tính chất là riêng tư và bị cô lập thì tay thì nó là một cái biến local ở trong một cái component thôi đó thì các bạn chú ý những cái ghi nhớ này đó thì như vậy là hôm nay thì tôi đã hướng dẫn cho các bạn về cái khái niệm tay và hướng dẫn sử dụng cái à, phần trần là diêu tay húc đó để mà xử lý với lại cái thằng trạng thái xử lý cho cái trường hợp mà chúng ta cần phải update thay đổi dữ liệu ở trong ờ, cái hàng trong một cái component của React đó thì ờ, tôi xin tạm dừng video hướng dẫn của tôi tại đây ở buổi tiếp theo là buổi 15 thì tôi sẽ giải thích cho các bạn về cái ờ, component life cycle tức là vòng đời của một cái component đó thì bây giờ tôi xin tạm dừng video hướng dẫn của tôi tại đây hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo